cái đóng ngày 24 tháng 8 của Ban Việt ngữ đã cho tự do. Thêm hai người bị bắt giữ với cáo buộc xâm phạm an ninh quốc gia. Trung Quốc tiến hành đợt tập trận mới tại Biển Đông. Trung Quốc thúc giục Việt Nam trở lại đàm phán về tranh chấp ở Biển Đông. Thêm hai người bị bắt giữ với cáo buộc xâm phạm an ninh quốc gia Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Phú Yên hôm 22 tháng 8 2020 cho hay cơ quan này đã bắt tạm giam hai người là ông Phạm Hổ và bà Trần Thị Tuyết Diệu vì các cáo buộc liên quan đến an ninh quốc gia. Theo Thông tấn xã Việt Nam, ông Phạm Hổ, năm nay 71 tuổi, bị bắt với tội danh hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân theo khoảng 2 điều 109 Bộ luật hình sự năm 2015. Bà Trần Thị Tuyết Diệu 32 tuổi, bị cáo buộc tội làm, tàn trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo Điều 117 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Phú Yên cho biết, theo kết quả điều tra ban đầu, ông Phạm Hổ lập trang Facebook kết bạn với một số thành viên trong tổ chức Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời do ông Đào Minh Quân ở Mỹ đứng đầu. Ông Phạm Hổ được cho là đã làm thơ, viết bài có nội dung ca ngợi tổ chức này và kêu gọi mọi người tham gia ủng hộ hoạt động của tổ chức đăng tải công khai trên Facebook cá nhân. Công an cũng cho rằng từ cuối năm 2019 đến tháng 3 2020, ông Phạm Hổ được một số thành viên của tổ chức gửi cho hai chiếc điện thoại để liên lạc và sáu cuốn Hiến pháp đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa để ông Hổ đọc và hồi luận trên các diễn đàn của tổ chức. Và theo báo Công an, bà Trần Thị Tuyết Diệu là cựu phóng viên báo Phú Yên từ cuối năm 2017 đến tháng 5 2020, bà Diệu bị cáo buộc đã sử dụng nhiều tài khoản trên các trang mạng xã hội để đăng tải hàng trăm bài viết, hình ảnh, video clip có nội dung ca ngợi, cổ vũ cho những nhà bất đồng chính kiến mà nhà nước cho là các đối tượng hoạt động chống phá. Công an quy kết bà Trần Thị Tuyết Diệu là đã xúc phạm, bôi nhọ lãnh tụ, xuyên tạc đường lối, chủ trương, chính sách của đảng Cộng sản pháp luật của nhà nước, xuyên tạc lịch sử cách mạng Việt Nam, phỉ bán, kích động lật đổ chính quyền nhân dân, đưa thông tin sai sự thật về các cơ quan thực thi pháp luật trên mạng xã hội. Theo Tổ chức Người Bảo vệ Nhân quyền, trong những năm gần đây, lực lượng công an đã nhiều lần sách nhiễu bà Trần Thị Tuyết Diệu, thậm chí có lần bà còn bị bắt bởi công an tỉnh Nghệ An và sau đó bà đã bị công an tra tấn bà Tuyết Diệu là Facebooker thứ 12 bị bắt giữ và truy tố từ đầu năm 2020 đến nay với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước. Truyền thông nhà nước Trung Quốc hôm 23 tháng 8 dẫn thông tin từ Cục Hải sự tỉnh Hải Nam cho biết quân đội Trung Quốc sẽ tiến hành diễn tập quân sự ở phía đông bắc quần đảo Hoàng Sa đang tranh chấp với Việt Nam trong vòng 6 ngày kể từ ngày 24 tháng 8 trở đi. Truyền hình Trung ương Trung Quốc trong cùng ngày cũng cho biết quân đội Trung Quốc sẽ tập trận bắn đạn thật ở biển Bột Hải từ ngày 24 tháng 8 đến 30 tháng 8. Đây là lần thứ hai trong vòng một tháng Trung Quốc tiến hành tập trận gần quần đảo Hoàng Sa, bất chấp những phản đối từ phía Việt Nam và Mỹ. Bộ Ngoại giao Việt Nam hồi đầu tháng 7 đã gửi công hàm phản đối cuộc tập trận của Trung Quốc ở Hoàng Sa – coi đó là hành động xâm phạm chủ quyền của Việt Nam ở Biển Đông và làm phức tạp thêm tình hình. Trong khi đó, truyền hình nhà nước Trung Quốc mới đây đã công bố một đoạn video cho thấy sức mạnh của đội tàu ngầm của quân đội Trung Quốc. Đoạn video dài 8 phút được trình chiếu trên truyền hình Trung ương Trung Quốc cho thấy tàu ngầm loại 093B của Trung Quốc đang giả định tham chiến chống lại tàu địch và bắn thủy lôi vào tàu địch. Hình ảnh vệ tinh mà đài RFA có được hôm ngày 18 tháng 8 cho thấy Trung Quốc đã điều tàu ngầm loại 093 đến căn cứ hải quân ngầm Ngọc Lâm ở đảo Hải Nam. Đây là loại tàu ngầm nguyên tử tấn công mạnh nhất của Trung Quốc. Trung Quốc tại lễ kỷ niệm 20 năm ký kết Hiệp định Biên giới Việt Trung trên bộ diễn ra vào ngày 23 tháng 8, kêu gọi Việt Nam trở lại bàn đàm phán về những tranh chấp ở Biển Đông. Mạng báo South China Morning Post loan tin ngày 24 tháng 8 dẫn kêu gọi của ông Vương Nghị, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc như vừa nêu. Theo lời ông Vương Nghị, thì hai phía cần rút tỉa kinh nghiệm trong giải quyết thành công những vấn đề về biên giới nhằm có thể sớm giải quyết những tranh chấp trên biển. Ông Vương Nghị nhắc lại thỏa thuận mà lãnh đạo Đảng Cộng sản và nhà nước hai phía đạt được khi ký kết biên giới trên bộ vào năm 1999 và phân định Vịnh Bắc Bộ vào năm 2000. South China Morning Post trong số ra ngày 24 tháng 8 dẫn lời của tiến sĩ Lê Hồng Hiệp, chuyên gia nghiên cứu chính sách ngoại giao tại Viện Nghiên cứu Đông Nam Á ở Singapore, cho rằng tuyên bố chủ quyền chồng lấn tại Biển Đông phức tạp hơn nhiều so với những thỏa thuận trước đây được ông Vương Nghị nhắc đến. Cũng theo chuyên gia Lê Hồng Hiệp, Trung Quốc dường như đang tiến hành chiến thuật lôi kéo các đối tác trong khu vực, chỉ ít không để những nước này đứng về phía Hoa Kỳ nhằm chống lại Trung Quốc. Trong số này, Hà Nội là mục tiêu của Bắc Kinh vì vị trí chiến lược quan trọng của Việt Nam. South China Morning Post vào ngày 24 tháng 8 cũng nhắc lại rằng, chỉ 3 tuần sau khi Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ công bố quan điểm mới của Washington về Biển Đông, vào đầu tháng 8 vừa qua, Bắc Kinh có cuộc gặp với đại diện 10 nước ASEAN tại thủ đô Trung Quốc. Tại cuộc họp, người phụ trách vấn đề biên giới trên bộ và trên biển của Trung Quốc lên tiếng bày tỏ quan ngại của Bắc Kinh về mối nguy cơ lớn từ hoạt động quân sự của những quốc gia mà Trung Quốc gọi là không nằm trong khu vực. Đây là cụm từ mà Bắc Kinh dùng khi thảo luận về vai trò của Hoa Kỳ ở châu Á. Vừa rồi là một số tin nổi bật của ngày hôm nay. Cảm ơn phần theo dõi của quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình điểm tin tối mai cũng ngay trên kênh YouTube và Facebook của bài Việt ngữ đã giàu tự do. Xin chào và chúc quý vị một buổi tối bình an.